Mm-hmm. Đây là căn nhà, ngôi nhà gia đình mình đang sinh sống các bạn. Ngôi nhà này thì nhà mình xây dựng khá là lâu rồi, bây giờ nó bị bục nát hết rồi các bạn. Mà mình chưa có điều kiện để xây dựng mới. Nó nát hết điều kiện. Không có điều kiện để làm nhà mới các bạn ạ. Bởi vì là mình cũng có hai đứa con nhỏ, mẹ già. Chi tiêu ăn uống sinh hoạt hàng ngày rất nhiều các cái vấn đề uh, kinh tế gặp khó khăn vừa nhận được cái thông báo nộp thuế các bạn đây là cái thông khá là nhiều nhiều tiền cần phải đóng thuế các bạn nộp thuế cho nhà nước hàng năm cần phải nộp nhà thì nghèo mấy con chó con này phải bán đi thôi các bạn ơi bán chó để để đóng thuế do không có tiền nhà nghèo Đây mục nát hết rồi nay 73 tuổi các bạn chúng ốm đau liên tục mình hai đứa con nhỏ thì cho chúng ăn học hai vợ chồng đi làm thì lương rất là thấp các bạn ăn uống sinh hoạt hàng ngày chi tiêu hàng ngày vừa rồi thì mình lại có khoản thuế cần phải đóng cho thôn và nhà nước nên mình ờ, cư trú đóng thuế hàng năm cũng rất là tốn kém chính vì vậy là mình cũng không không giữ được đàn chó nữa Ờ, không có đủ điều kiện kinh tế để lo cho cuộc sống mình và chăm sóc cho đàn chó con này đây beta mẹ nó cuốn vào mình đấy bán con đi nhé con nhé đố không nuôi được nhé. bán đi nhé. bán con đi cho ở nhà khác nhé, nhà khác nuôi nhé. đố không nuôi được nữa bán con đi con nhé, sang ở nhà khác nhé. nhà khác có điều kiện nuôi con tốt hơn nhé, để bán con đi nhé. Ôi dồi khổ thân nhà Về nhà khác, nhà khác chăm con nhá Sống vì công việc mình à, bắt buộc phải là như vậy Rất mong à, các bạn thông cảm Bây giờ chúng à, được ờ, hơn một tháng rồi các bạn Chúng ai ăn rồi biết ăn rồi và Vẫn còn bú sữa mẹ kia Tổng là còn 5, trong năm con chó Mình chắc là cũng chỉ nuôi được một con thôi thanh mẹ con ra mẹ nó cũng buồn ấy buồn thiêu luôn rớt nước mắt thậm chí nó còn bỏ ăn cơm nào ăn được tắm gội cho nó tắm gội nó vẫn hay cho chơi em tắm gội sạch sẽ cho nó rồi nó chơi ờ, con này à em đi gần phải bán chó đi chứ để lấy tiền để còn mua sách vở quần áo